Ê. Nó lẽ mình phải kêu nó show cái tiếp toàn mình coi chứ. Show title. cái Mario 3 nó ấy báo đời bóng Nó kêu đi Mario 3 luôn. Không anh tưởng Đấy là tiện, nó nó nó tiện, mình tiện đi Mario 3. Cái cái cái cái cái cái cái cho anh tí anh thể vào vào đi vào đi Đổ nhá xanh nhá xanh xanh cắt mình cho nó biết tí nữa thằng kia nó thằng cầm chát nên đâu phải mình wow từ cho tiếng bé này tiếng to lại bị nhốt à sao đau tơ nữa đi trên nhưng mà tôi đâu ờ đi trên đúng rồi anh em tiếp nói mọi người chỗ cách đi là đi trên mà đi cái mắt cầu á thì ờ, từ Mario 2 vậy khó chứ khó bị không Whee! móc câu này qua kế con ấy nha câu thì free đó đỏ, đỏ nhá à. đỏ ừ. không đâu rồi à? đây đây r Thank you mình lại đi tiếp à? Đi đây. Thằng kia mẹ nó bị lôi đi luôn này. Ô mình cũng bị lôi rồi, tạm biệt. Ờ, không, lôi lôi gần đấy mà. Chạy sang đi em. Trời ơi, má giết. với bông thiệt trời. Giết mẹ anh. Upsi. Upsi. Phát đấy không ờ, anh em cũng không mẹ đâu. Phát đấy mẹ nó bao bọc hết cả trăm rồi. Thằng này biết chơi đấy, đánh luôn đi. <laughs> Mới biết chơi không? Biết này, biết này, nó cứ lao vào móc thôi, biết chơi mà. <laughs> nó đứng im cho cái móc móc đi luôn mà. Ông này một cười, đứng im cho cái móc móc đi luôn. <laughs> nó biết là không né được nó chỉ đứng im. À, nó nó nó cho móc đi cái đường đường đường thẳng như vậy. Rồi. Bắt đấy là anh em không né được đâu, anh nhìn rồi. Vào cái bị móc luôn mà làm gì được. Ừ bẩn vãi ghê vào cái đứng ngay cạnh cái móc phá à, đứng im đấy lát đứng im ra nè nè nè nè cái bên lửa gì lửa đó bắt đầu đâu à? rồi? ai hút vào nó kìa ai hút vào nó đấy ờ, hút vào nó đi anh hút thì anh chắc bên hè rồi anh chắc bên hè rồi chạy vô nách chạy à, vô nách luôn rồi xíu xíu chết luôn hệ của nánh rồi chết làm sao vậy rồi qua cái này ôi đéo chưa kịp đáp xanh xanh xanh xanh đáp thì nó B B cái cho chất ân 40k không không dạ. Còn sao mình bị chó rồi vậy? Ôi chạy này thêm lần nữa chắc mình ngủ mẹ mất Kia đâu rồi <laughs> hơi chậm nhá vào luôn ờ, từ từ từ từ từ không thể dị vậy nhảy tao mày rồi rồi rồi mắc câu nhá cẩn thận nhá mắc câu bên phải này đó xíu nó móc em đó đỏ nhá Ui, chim chim chim ui mẹ đau thế u đừng anh ơi đừng đừng đừng đừng đừng, đừng xin ấy vãi bìu Wow. Không là đi kia. À, cái, cái đứng im, thằng kia nó kiểu bị delay ấy nhở mẹ. cầm con gì à shadow hunter em không ổn đúng con trai tờ mới bốn lên trên lót ăn việt nam người ta ừ tân mỹ <laughs> idol idol đơn xin thấy tôi tham luôn rồi Đi kia đi, không sao đi tránh nó ra là được gì đâu Đây, một cục phá rồi này Ồ, nhưng tâm Mỹ là idol đó Một trong những idol Đây, đây, đây, trên này Anh, à, nói chuyện thấy ghét Né ra luôn đi anh đánh, né ra luôn anh đánh khệnh thằng ấy khệnh nói chuyện đúng ghét luôn có người người ta nhảy vô có con súng 1507 còn nguyên game một đây có đi chung không nói chung để đó chân đi rồi đánh đi đánh mày nói chuyện đúng khạnh ôi đéo chạy kịp thì <laughs> lại chịu quả đấy không chạy kịp <laughs> bị cái vàng nó chặn đéo làm gì được cay vãi lìn chạy lên thì lại đâm vào anh đi đó anh chạy uh, vô tường luôn á đăng quả đó em chạy em mở góc cho anh anh chạy đâm vô tường luôn được mà ừ, nhưng mà quả đấy đâm lên anh mà lướt lên thì lại đâm vào mày <laughs> không không ý là anh đâm vô tường luôn quả đó anh đâm vô tường luôn là được em mở góc cho anh đâm vô tường mà ừ. mấy cái pha nào mà thấy phải hy sinh là phải hy sinh nhảy vô tường để ăn chịu đam luôn á còn đấy mẹ dơ kia lên đỡ <laughs> ngáo quá cả đái đây cả đái <laughs> nhảy vô tường xong nhảy ra đâu có tốn gì mà buồn cười mà đến ngáo mẹ rồi là dơ kia lên đỡ đứng mẹ lại nhìn biểu hiện của buồn ngủ đấy sáng mấy giờ dậy mà ngủ rồi sáu rưỡi bảy giờ ấy nữa ảo con chó này bố mày bực mày rồi đấy nó không đủ đam nữa Đó. không nó không crit Ui ôi dí bên này ngay Thằng kia nó lây bận nhau rồi sao này Đâu đâu rồi Đây rồi Thế là biến hệ luôn vậy? Đố biết Anh biến hệ Vãi lìn Kịp không đây Kịp vào Kịp không Không kịp đâu anh ạ Không kịp đâu Phải biến lại đi Thôi là ăn được à? Vãi lìn vẫn kịp kìa Được anh Màu gì ấy Blue Blue xanh Giết con hề đi 哦，还是我命弱了。 chạy uh, sâu tham đấy cần phải có anh ánh đi cùng bút cờ con em chạy chậm ừ. không có có đây này ờ, ờ. Ok, không cần tơ được á Nice cút cút cút bóng kìa láo ai dí mình đây ai dí mình đây Sáu quả bóng em ơi Nó làm trò gì đây này Wow, mình lại bị nhốt Hử? Ôi, thì chết Ôi, ngánh lại di, di chuyển mẹ mày thằng không mẫu hạm rồi cố lên anh ném quả bom mạo dạ. ba hai một đổi máy đấy cứu rồi <laughs> anh nhìn tí mắc phải đấm bom đấy lửa lửa thì sợ đi Đừng có đi con em thân này. cẩn thân bên này Naruto á nhở con nam mình bé này à nó vào cái phây tạm đam đâu chết thảm chết thảm it's like time chiếu thằng chiếu thằng kia ông này trông biết đâu biết chạy không <laughs> strong, everyone. Đây này, Đây đây đây. Rồi. Này. Cả mình sắp hết máu rồi này. Máu rồi ăn. Rồi ăn rồi. Ăn rồi ăn rồi. Xuống đây xuống đây xuống đây. Xuống đây đây sát đây luôn. Rồi, trái trái. Quẹo trái, quẹo trái. Uh, chạy nhanh vãi lìn. Cũng có cái Booker chạy nhanh vãi lìn Anh đánh được thêm hai món, thêm 300 speed nữa rồi Đâm đúng không? Anh ấy bút cái cờ mà Đam mô hầu, đam luôn đi Hâu à? Hâu hầu đéo rồi hầu nó mà hâu rồi hát kìa Hâu đi, hâu đợi nó đi Chưa đủ ấy mà ra ăn mấy cái điện này này nó lên gì đâu mẹ đấy lên rồi kìa kìa p kìa push Push, push, push. Đổi máu kìa. Ô, sao mình không được đổi máu nhỉ? Đứng xa là không bị đổi máu. Cầm máu. Hai quả bóng kìa. Nếu mà không muốn bị đổi máu là đứng xa xa boss này đứng phía này Cái đó là cái cớp. Ừ, giật đấy. À? Đứng gần. Không có gì cả, không có gì cả, không có gì hết. Ăn quả bóng kìa, ăn quả bóng kìa. Giết mẹ con hề đi. Móc đấy, móc câu đấy. À mày đánh tao mày. Vào đi mày. Ấn nó màu gì? Đó. Rồi. Rồi rồi rồi của em nó bị gì em chặt hai quýt thì nên đéo được ừ. Nhìn nốt đấy, anh em chạy đi Chúc anh em may mắn Ù ừ. ừ. Rồi Ù ừ. đang chờ đợi nó ra đây ừ, cái đâu rồi à? đây ờ, đây ra ra rồi đây không vòng anh ờ, đang có cần chờ không đánh đi đây đã ăn quả cầu vòng rồi xong rồi đấy <laughs> wow chim chim chim biến hệ mẹ luôn rồi đánh ở đây đẩy nó cho anh rồi đây con hề đấy nha đợi tí Hôm qua nha Nó có móc hay nhở đúng không? Này có móc đúng không? Ờ, móc á, móc á, còn chừng móc á Móc lấy cưa Rồi vào rồi, mau đi Xanh xanh xanh Xanh à? Ờ. Ôi ôi Vẫn được 9 ngàn Nói mình chưa có máy hen nữa Nắng bị Nhưng chạy chơi là Nó chạy chim em Ôi AT móc rồi Nó móc câu em luôn rồi Không không không sao em ơi Em đập xong bóng ổn rồi Cố lên Ủa bên, xong rồi, xong rồi này chết mẹ anh rồi ui chết anh rồi ui rồi ôi rồi ôi đéo kịp đi mẹ đéo kịp má đéo kịp Ủa đánh đi đánh được tí mà chạy rồi mình vẫn còn nhiều máu lắm yên tâm còn nếu không có bút thì hơi hơi mệt tí đừng đam vô bingo đừng ờ, đam, đừng đam. đánh được thì đánh không đánh được thôi ờ đợi chim ấy Đừng được bắn làm gì, không cần đâu. Phi về thừa đam mà. Không không, trong kia nó hồi lại. Dạ. Trong kia nó hồi lại nè. Anh á. À, ờ, dính à? Còn đấy thì đéo lại dính, mẹ vẫn vẫn đi. Đổi máu, đổi máu xin đổi máu. Đúng rồi, hay lắm, đi tạm mày. Đây rồi, linh em không được lần đổi máu luôn á. Lênh láng nước. Đang hết máu, xin. Anh ánh chết vào nhà bắt. <laughs> hơi xét chút. đâu à? em chơi đi nhá đang coi lại chín không anh uh, xem mấy được mà bingo được mà tự coi nha tự coi nha ờ pt trả thù anh phải không mà đó nó ở trong kia nó ra luôn em đâu có biết đường nó nó <laughs> quả đấy em ta ờ, chạy không kịp chạy không kịp <laughs> cố lên anh em ơi và bingo này là là, là ok đấy còn năm bình máu này chắc vẫn thở được ờ, ưu tiên đặt góc 6 giờ chứ không được. Ừ đây với cả đây à ờ, gặp 6 giờ này chuẩn luôn này anh trẻ anh anh cút đây anh không đánh đâu Thôi đánh. Thỉnh thoảng anh chọc phát thôi. đứng đô đi rồi đao vô mà đam sướng không? Đứng đam tức tay luôn, đam gãy tay luôn. Giờ mình chỉ chỉ để bên đỏ. kìa bom kìa. Demon bom kìa nó phia đấy được thằng này biết rồi đấy không đặt đâu nhỉ đặt một trong hai ô này được ô, búa búa búa búa búa búa búa búa búa búa nó lại là nó kìa đây này đây được này đấy đây đặt đấy cũng được xong đặt vào cái ô uh, dưới đúng không <laughs> chạy như chó thì đấy nữa. bố kìa bố kìa u đứng yên đứng yên đứng yên nó lại đặt bom à một mình nó bom luôn một mình nó bom à cũng được go đấy ông mi ờ, ban eo luôn đấy 10 giây luôn này em chưa anh để dành anh ở khi nào đủ bắn chắc cú rồi bắn có fail đi rồi đặt góc 3 giờ nhá đặt góc 3 giờ nhá đặt góc trong cùng ấy đỡ vướng hoặc là đặt được chỗ này được này một trong hai ờ, nữa đang đang để đặt đi đang đây đây rồi ơi Giờ Nasun nó mới online à Muộn quá Nasun ơi Áo quỷ Xuống 2 là Ừ rồi, thấy rồi Đấy à, à. Thì mẹ sống chết phải đứng đây Cắm thẳng đầu vào đây à. Rồi kìa bom kìa búa búa búa mày đừng làm trò gì nhá thằng kia cái con này nó mắc dại lắm kết hợp chiêu với búa lắm á tự nhiên là ô đen đấy ô đen ô đen đấy ô đen chứ à, áo đỏ áo đỏ ừ mình vô được à. áo đỏ mình vô đặt đây đi đặt đây mình vô đây đi cho dễ mình vô đây cho dễ ủa đó sao tự nhiên em đánh chắc không vô được ta rồi ờ, đây là để được sao còn đấy nữa một lần nữa thôi em lão bấm gì chết thấy luôn rồi cái gì ô đây là đây này hoặc là đặt u địt mẹ từ đây đây đây đây đây đây đây đây đây đây đây này được mày đấy né, cái, né cái xịt lở Né, né, né, né, bây giờ chỉ né thôi, không đánh nữa <laughs> Giờ cút Đặt vào ô đỏ này này, ô mày đang đứng ấy Ôi, đứng, Quay mặt, quay mặt, quay mặt, quay mặt, tao phia đấy Không chết cái đấy, ui chết Không sao, không sao, ờ, không sao Không sao, Vẫn đứng trong đấy Ui, búa, búa, búa, búa, búa Vãi lìn thằng ngôn này chơi hiểm đấy a à, ui mẹ con chó này đây cái ô đầu lâu đen này này cũng chết rồi lên lên mẹ ô này ô này đấy ờ nó dồn mình vào vãi lìn đây rồi bốn cây đủ không đủ bắn cho bắn đi bên đủ đủ đủ đủ đủ đam đi em AT bắn này, AT bắn này. Ui mình mình chỉ hề mẹ thôi. Bắn như đây là vậy. Lũ quá. Yes rồi, mình bị mình bị mình bị mình bị ấy rồi. Mình hề mẹ rồi. Đánh đi, đánh đi, đánh đi, đánh đi, đánh Anh ném anh ném giáp cho nó. 5 cây nữa. Em có tầm 7 cây á. Giờ đặt đâu, đặt đâu, đặt đâu, bây giờ đặt đâu. U búa này, vãi lìn. Đặt đây cho nó rõ ra anh coi. Ờ. Giờ mình đéo đánh được. <laughs> Tổ vãi lìn. Ờ, có đường đi rồi, hay lắm Hy sinh, phải hy sinh một người đi Nếu mà thấy không có chỗ đứng là phải hy sinh nhẹ vô không Ở trên đây, tại đây, còn một cái lỗ này chưa binh vô nè anh Ờ à. Cái lỗ này binh vô nè nha, lỗ này trước nè Ở đây mày đây Rồi, mọi người đi ra đi, mọi người đi ra đi Nó phía đó Mọi nhìn nó nha Hello anh Bên đây là binh vô nè Ui, búa này Đừng làm cho mèo nhá, thằng này đừng làm cho mèo nhá Xong rồi, xong rồi Bên go là xong Ui nó phiêng À nó execution À đây có khiên này Không sợ Đứng đâu bây giờ đứng đâu Đây nè cái lỗ này luôn nè À rồi Lỗ này là bên vô Đây rồi à, Sống chết đứng đây Sống chết đứng đó luôn Không Tạm biệt Nó nọ rồi xong rồi Thắng rồi đó Chưa đó GG man Good game Good game À quên Chết cũng được Tầm này chết cũng chơi Mày vào đây Con chó này Đi dê Bà <laughs> lầu đi chứ đúng cái lỗ em đang đứng luôn nè Đó Thề với chúng tôi này, Quần cho Aku Hay quá nhỉ Má còn mình đi với nó rồi mình bớt gương rồi sao ta Cua đồn Cua đồn đi Anh Ánh cứ biết 500 vô rồi không Anh Ánh bớt rồi Anh Ánh à, anh Ánh bây giờ đang bao nhiêu mảnh rồi Anh à, xem nào Anh xem nào cái gì Đi đi Ơ kìa em bớt nè Các thằng kia cũng biết kìa Kẻ nó đi anh đéo biết đâu đây. Anh 11 mảnh 11 mảnh hả? 11 à? Anh đòi được mấy món rồi Sao là anh đủ rồi anh không phải biết nữa đâu phải không? Đi. 리지